Xin chào anh em quay trở lại với YouTube của công ty T Casino. Thì như anh em đã biết đấy, trên thị trường cờ bạc bịp hiện nay đang có rất là nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi các bộ môn bài lá bịp rất hiệu quả đúng không ạ thì ờ, hôm nay thay mặt T Casino tôi sẽ xin phép để giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm uh, cao cấp Đấy, chơi các bộ môn cờ bạc bịp rất là hiệu quả thì uh, đó chính là những cái dòng uh, kính áp tròng nhìn xuyên bài đây trên màn hình của anh em đây chính là những cái mẫu uh, kính áp tròng nhìn xuyên bài của T Casino thì uh, thưa anh em uh, T Casino có ba mẫu kính áp tròng nhìn xuyên bài chính đó là mẫu hộp gỗ hộp nhôm và hộp da cao cấp thì à, nó cũng chia ra làm ba cái mức giá giá rẻ tầm trung và cao cấp đấy thì anh em à, thì à, đây tôi sẽ cho anh em xem này bên trong này mở ra cho anh em xem nhé bên trong hộp kính áp tròng nhìn xuyên bài nó sẽ có những cái gì đấy mở luôn cho anh em xem vâng thưa anh em có những cái gì đây thưa anh em nhé đây là hai cái mắt len kính của nó này Đấy. <clears throat> đây là len kính của hộp gỗ nha anh em anh em nhìn này Đấy. mắt uh, à, len kính này thì nó màu tím vậy thôi nhưng mà khi anh em đeo lên mắt thì nó sẽ không phát hiện ra được gì đâu ạ nó sẽ như một cái uh, tròng mắt bình thường của anh em màu đen xì đấy tôi đã đeo cho rất là nhiều khách rồi thì anh em cứ yên tâm anh em nào mà mua thì lên đây chưa biết đeo thì tôi sẽ đeo cho cách đeo rất dễ thôi tôi sẽ có video hướng dẫn anh em cái cách đeo nhé đấy <coughs> đây đây là một hộp uh, nhôm nha anh em chất liệu nhôm nhé đấy đeo vào rất là thích mắt đấy. đây là hàng xuất của Hàn nha anh em ừ. <coughs> hàng xuất của Hàn rất là đẹp đây, đây là kính Mỹ, kính Hàn và kính à, Hàn nội địa cao cấp. Đấy. Chuyên chỉ sử dụng cho bên Hàn Quốc thôi anh em ạ. Thì à, đấy, rất là đẹp luôn. Mắt kính đeo vào rất là dịu nhẹ, không hề đau mắt tí nào cả. Anh em, uh, đây này, còn có cả gương, gương để cho anh em uh, soi. Đấy. Anh em mang cái hộp này đi, đút túi này, rất là nhỏ thôi, bằng bàn tay thôi anh em à, đi du lịch đi chơi anh em đút vào đấy đút vào chơi đút vào túi để đi chơi đúng không ạ rất là tiện lợi thì à, đấy là chính là ba cái mẫu à, kính áp tròng nhìn xuyên bài à, của T Casino thì anh em cứ à, <clears throat> anh em hãy à, muốn mua bộ nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại trên màn hình này số điện thoại này 0844 084417 ờ, từ quý 9 hoặc là 0834 66333 hai số hotline của công ty số nào cũng được anh em ạ Đấy, chỉ cần anh em nhấc máy lên điện mình sẽ báo giá tư vấn cụ thể cho anh em về cách chơi con kính áp tròng nhìn xuyên bài này đây nhìn này Đấy. đeo lên là anh em sẽ nhìn được từng lá bài một thì uh, uh, nó thích hợp với tất cả các bộ môn bài lá bài lá nào anh em cũng có thể chơi được chỉ cần anh em luồn được bài vào thôi anh em luồn được các bộ bài của mình vào thì anh em sẽ chơi Đấy, chơi rất là hiệu quả luôn à, thì à, đây là những cái mẫu bài kính áp tròng nhìn xuyên bài này từ những cái bộ bài chắn này bài kính này bài ca xanh này rồng vàng rồng đỏ kim cương tất cả các mẫu bài à, lá trên thị trường có bài nào thì T Casino đều có mẫu bài kính như vậy Đấy, khi anh em đeo kính lên anh em sẽ như là đánh bài ngửa luôn à, lúc video sau tôi sẽ sử dụng cái mắt kính áp tròng test cho anh em xem để cho anh em xem là khi mình đeo kính lên mình sẽ nhìn thấy như thế nào Đấy, hiệu quả đã làm sao nói thật anh em đánh không khác gì bài ngửa luôn Đấy, đây là một mẫu bài ca xanh thông dụng này anh em nhìn này không khác gì mẫu bài bình thường luôn Đấy, không khác gì bài bình thường đây là bài kính nhá đấy không khác gì bài bình thường thì mình sẽ sử dụng bộ bài này đọc từng lá một cho anh em xem ở các video lần sau thì anh em hãy nhớ là ấn đăng ký kênh để uh, theo dõi các video tiếp theo của T Casino thì uh, hiện nay T Casino đang có hai cơ sở chính đó là một là bến xe Mỹ Đình và hai là bến xe miền Đông thì anh em nào hãy có điều kiện ấy, thì hãy lên cơ sở lên cơ sở thì anh em sẽ được gặp những người thầy người thợ người ta sẽ hướng dẫn anh em cụ thể cái cách chơi con kính áp tròng này như thế nào kết hợp với cuộc chơi ra làm sao cho nó hiệu quả đúng không ạ hoặc là anh em ở xa thì mình sẽ có giờ ấy, công nghệ hiện đại rồi mình sẽ liên lạc qua Zalo Facebook đấy Zalo Facebook trực tiếp video cho anh em xem đúng không ạ rất là tiện lợi thì à, đây hotline này đấy. thắc mắc vấn đề gì thì anh em có thể comment trực tiếp xuống bên dưới hoặc điện hotline trên màn hình nhé Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Chào anh em.